giá xá chê tăng xá mú trí năng mu lá khắc trăng xá mu há tăng xá quê đi qua quả đi qua qua bách tinh qua xá ma tinh á thí các cha tí giá xá chê tăng xá mú trí năng mú à, mú lá các chăng xá mu há tăng xá quê đi qua quá qua qua rách tinh qua xá ma thinh ái thí gắc cha tí gắc cha tí dạ không sám hối bắt đầu lại giá xá chê tăng xá mu trí năng mu lá gắc chăng xá mô há tăng dạ con con sám hối con con xin phép đọc lại ạ giá xá chê tăng xá mú trí năng mu lá gắc trăng xá mu há tăng xá quê ý qua qua tinh qua xá ma tinh á thí các cha tí những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm canh tị ban ngày lẫn ban đêm tăng tâm hằng được tịnh lạc bản dịch của hòa thượng thích minh châu hãy mau cắt đứt gốc nhân phải mau nhổ tiệt căn sân hiểm người như vậy thật là hiền ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an bản dịch của hòa thượng con dính đích cho đạo tràng ạ dạ à, nam mô tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con con thành kính đảnh lễ chư tôn thượng tọa lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ dạ cảm ơn tina Cảm ơn chị Trần Đông đã phát bài. Dạ bây giờ tuyển xin kệ kinh pháp cú số 250. Giác sát chê tăng sớm bút trình năng mù la gắt chẳng sa mù hát tăng. Sa quê đi qua quà rác tình quà sa mà thình a thi gác chá tí. Gia sa chê tăng sa một chính năng mô la ga chăng sa mô ha tăng xa quê đi qua qua rạp tình qua xa ma tinh a thì đạt cha tỳ Ya sa chê tăng sa mục chính năng mù la gặp chân sa mù ha tăng xa quê đi qua qua rập tình qua xa mà tình ác thì gặp cha tì những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm tâm hằng được tịnh lạc khổ thơ hòa thượng tích châu hãy mau cắt đất gốc nhân phải mau nhổ tiệt căn sân tỷ hiềm người như vậy thật là hiền ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an khổ thơ hòa thượng với đức dạ à, tự nhiên đã ôn bài xong dạ bây giờ à, chắc mời cô như pháp chưa nãy nãy giờ đạo tràng chắc là ôn bài xong hết rồi giờ mời mời cô à, như pháp nha Dạ, sa thủ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, kính chào người phương Nam về giao đạo tràng. Nam Mô Bích Thầy giá Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có chức máy không? Dạ cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu Thanh Thủy ơi, có chức máy không Thanh Thủy ơi? Có thể ôn bài được không? Dạ, lâu lắm rồi không có nghe được âm thanh của cô tu nữ Viriyatana Cô có thể cầm mic không cô? Nếu cô có thể cầm mic thì kính mời bàn tay của cô ạ à. Dạ, trong khi chờ đợi à, Như Pháp xin được ôn bài câu pháp của kinh số 250 dạ cảm ơn cô đặng đông cho như phát bài học ya sát chệ tăng sa mút trình năng mù la gá chẳng sa mù ha tăng sa quê đi qua qua ra tình qua sa mạ tình a thích gác chắc tích ya sa che tăng sa mua trình năng mô la gá chăng sa mô ha tăng sa về đi qua qua ra tình qua sa mạ thiên atiga cha tích gia sa chê tăng sa mua trình năng mô la gá chăng cha sa mô ha tăng sa về đi qua qua ra tình qua sa mạ thiên atiga cha tích những ai đã đoạn tầng dứt trừ tâm tị ban ngày lẫn ban đêm tâm hằng được tịnh lạc và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu và xả chê tăng xả mùa trên năng mũ la ga chăng xà mũ ha tăng xà vệ đi qua quả ra tinh qua xà ma tin na thì gạt cha tì và xà chê tăng xà mũ trên năng mũ la ga trăng xà mũ ha tăng xà quệ đi qua và ra tinh qua xà ma hít a Samathin A thì gạt cha ti và giả chê tăng xà mũ trên năng mũ la ga chăng xà mũ ha tăng xà vệ đi qua và ra tình qua xà ma tin a thì gạt cha ti hãy mau các đức tốt nhân phải mau nhậu tiệc sanh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 dạ trần ơi đưa bàn tay dạ mời cô trần đạo Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh ờ, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tị Đức cùng chư Tôn Đức Tăng Kính lễ cô tu nữ Như Pháp Kính chào quý anh chị trong đạo tràng Con xin ờ, đọc ờ, câu kinh pháp cứu số 250 ạ. À. Và sa chi tăng sa mu chim năng mu la ga chăng sa mu ha tăng sa ve đi qua hòa ráp tinh quá sa ma thim a thì gạt cha ti và sa chê tăng sa mu chín năng mu la ga chăng sa mu ha tăng sa ve đi qua hòa ra tí qua sa ma tin a thì gặp cha ti những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm tâm hằng được tịnh lạc đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu hãy mau cắt đứt gốc nhân phải mau nhổ tuyệt căng, si, căng sân tị hiền Người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẻ, chẳng phiền được an. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong Cảm ơn à, chị Đàn Đông đã viết bài. Con xin gửi mít lại cho Đạo Tràng ạ. À. Dạ, xa thủ, xa thủ, chúng ta ơn cô em đạo rất nhiều. Nam Mô Bích Hà Giá Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như Pháp kính chào đạo tràng Và cảm ơn cô Sảng Đông Cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho như Pháp biết được tín hiệu Cảm ơn cô Trần Đạo Và dạ, sa thú sa thú lành thai Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Đại Đức Đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức Đại từ bi hoan hỷ Tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 251 Cả dạ, như Pháp kính cảm ơn cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân Nhung Phạm, cô, cô Nữ Tự Duyên, cô Trần Đạo Hoa Pháp nguồn đạo Cai đã hoan hỷ ông bài câu Pháp của Kinh số 250 Dạ bây giờ thì như Pháp kính mời đạo tràng cùng dễ như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng giải bài học ngày hôm nay câu Pháp của Kinh số 251 Nam mô Bích Tha giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Kha giá Nam mô ta sa ra bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa ra bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa ra bhagavato arahato samma sa hàng thiện tinh mây mê trần cảnh na nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh rang à, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc à, nghe pháp nhiều chư phật gợi khen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 Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh Con xin thay mặt đạo tràng thành kính định lễ cung thịnh đại đức minh mẫn Từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học Từ vận viên sự và ý nghĩa cao khắp của kinh số 251 Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiết hóa Dạ con kính nhân mít đến sư à Dạ, sa thú sa thú lần thai kính tri ân cô tu nữ như pháp. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Con thành kính đánh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đánh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Cùng chư tôn đức hiện diện, Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. À, kính ờ, tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta à, cùng nhau nghiên cứu tiếp bộ môn pháp cú kinh à, với à, câu kệ số 251. ở trong câu kệ này chúng ta sẽ cùng nhau à, nghiên cứu ba phần thứ nhất là ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi thứ hai là duyên sự và thứ ba là ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này à, đầu tiên chúng tôi xin à, được đọc qua câu kệ này hai lần rồi à, chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi đoạn 1 ra Gassamo akgi, Aggi ra Gassamo akgi. Đoạn 2 Nathido Sassamo Gã Hồ Nathido Sassamo Gã Hồ Đoạn 3 Nathimo Hasamang Cha Lăng Nathimo Hasamang Cha Lăng Đoạn 4 nát thị tàn hà sạ mà nạ đi nát thị tàn hà sạ mà nạ đi à, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này à, trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên nát thị đây là một cái động từ có nghĩa là không có từ thứ hai ragasamu là ragasama mà chia theo chủ cách số ít thành ra nó có cái hình thức là ô raga sama là một hợp từ chúng ta tách ra à, raga cộng với là sama raga dịch là tham nhiễm yeah, dạ, là tham nhiễm à, chữ tham nhiễm là nặng nhất ở trong uh, dòng họ tham đó xin quý vị à, chúng ta nghe có cái chữ nhiễm đó nhiễm nè rồi mê nè rồi ghiền à, là từ cái chữ uh, ra gá này ra gá là tham nhiễm à, có vị đây dịch đây là tham dục à, nhưng mà tham dục thì nó lại có một cái từ khác à, đó là à, ca mát à, là dục à, hoặc là ca mát tanh hát là ái dục thành ra cái chữ ra ga ở đây đó, à, mình dịch ra là ghiền là nhiễm à, là tham nhiễm yeah. Dạ. chữ sama là bằng nó giống như từ tiếng Anh vậy đó là as à, thì đây đó là cái câu kệ này đó Đức Phật ngài so sánh cho mình biết à, cái à, không có cái loại nào nó bằng cái loại này à, không có cái gì nó bằng cái này à, thành ra mình có thể dịch cái chữ uh, má này là sánh bằng à, bằng hay là sánh bằng đây là ngang bằng từ cuối cùng ác ký và yeah, ác ký đây là một cái uh, danh từ ha, tận cùng về ngữ ý à, nam tính giữ nguyên vậy đó thì là chia theo chủ cách số ít ác ký có nghĩa là lửa à, chúng ta bước sang đoạn thứ hai ờ, đoạn thứ hai chúng ta thấy có ờ, ba từ từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi không có từ thứ hai đô sát sám môn là đô sát sám mát à, chia theo chu cách suốt à, đô sát là sanh thẳng còn chữ sám mát chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi ngang bằng sánh bằng à, từ cuối cùng gá hô là gá há chia theo chủ cách số ít à, thành ra gá hồn à, thì cái chữ gá há này nè À, chúng ta sẽ lấy à, hai nhóm nghĩa một à, là sự cố chấp cứng đầu cố chấp cứng đầu à, thứ hai đó là à, buộc chặt cốt chặt à, buộc chặt cột chặt kết chặt à, kết quan trái dạ. à, chúng ta bước sang đoạn thứ à, đoạn thứ ba dạ. đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên nắp thi chúng ta đã, đã lấy nghĩa rồi từ thứ hai mô ha sa măng à, thì mô ha sama ha, chia theo cái từ là cái chữ uh, ờ, sama này chia theo uh, uh, cái từ uh, cha lăng ở đằng sau đó xin quý vị cái thành ra cái chữ cha lăng ở đằng sau đó mà giống gì thì là cái chữ sama đó đó nó sẽ theo cái giống đó à, à, thì chữ cha lá ở đây là là là danh từ ha à, trung tính à, cha lá này chia theo chủ cách cái thành ra chữ sama ở đây đó cũng là trung tính Ờ, do đó là chữ uh, mô ha sa măng ở đây đó uh, cũng là chia theo chủ cách <coughs> à, ờ, thì chữ sa măng là sa má chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi còn chữ mô ha là si mê à, từ cuối cùng cha lăng cha lá là cái lưới lưới uh, đánh cá hay xin quý vị à, chúng ta bước sang đoạn thứ năm cái cái cái cái cái lưới lưới chứ không phải là nước đâu ờ, cô ờ, cô cô như pháp à, lưới để bắt cá hoặc là lưới để bắt chim đó. dạ đúng rồi lưới dạ đoạn thứ tư <clears throat> đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên nắp thí à, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên từ thứ hai tan ha sama à, tan ha sama đó thì à, cái chữ tanha sama này nè thì chữ à, sama này đó nó lại đi theo cái chữ à, nó đi ở đằng sau à, mà chữ nó đi này thì bây giờ nó lại trở thành là danh từ nữ tính à, danh từ nữ tính tận cùng vị ngữ y giữ nguyên vậy đó thì chữ nó đi này là chia theo chủ cách số ít à, do đó cái chữ Sama ở đây nè bây giờ cũng là biến thành nữ tính à, mà nữ tính thì không có á nữ tính thì chỉ có a à, do đó là sama à, là chia theo chủ cách mà là nữ tính à, chủ cách số ít à, tân ha mình dịch là ái à, còn nó đi ở đằng sau đó có nghĩa là dòng sống Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Bà con chúng ta để ý vô cái câu kệ này ha thì thấy uh, câu nào cũng có cái chữ nắp thí cả. À, mà nắp thí khi nãy chúng tôi nói đây là động từ. À, vậy thì chúng ta nhìn vô chúng ta thấy ra câu nào cũng có động từ hết. À, đoạn nào cũng có động từ hết. Vậy thì mỗi một đoạn đó là một câu đó. À, mỗi một đoạn là một câu đó. <clears throat> đoạn thứ một là một câu đoạn thứ hai là một câu đoạn thứ ba là một câu đoạn thứ bốn là một câu rồi đoạn thứ nhất à, nắp thí không có ác ký lửa à, sa mù sánh bằng hay là ngang bằng ra cá tham nhiễm à, mình dịch nghe cho nó êm tai tí đó là không có loại lửa nào à, sánh bằng với lửa tham đoạn thứ hai nắp thí không có à, cái hồ cái sự cứng đầu à, à, không có cái sự cứng đầu là sự cố chấp à, không có cái sự cố chấp nào à, sa mô ngang bằng đô sa sự sân hận à, không có cái sự cứng đầu à, sự cố chấp nào à, sánh bằng với sự sân hận đoạn thứ ba nắp thí không có cha lăng lưới à, loại lưới nào xá măng sánh bằng mô hạ lưới si mê không có lưới nào sánh bằng lưới si mê đoạn thứ tư nắp thí không có nó đi dòng sông à, sa ma sánh bằng tanh ha ái à, mình à, ở đây người ta theo văn kệ đó người ta viết ngắn ngắn vậy đó ha cho mình hiểu đó là gì à, nếu mà viết à, liền văn xuôi ra theo thì nắp thí à, tân hà nã à, tân hà nã đi sát ma nã đi là không có dòng sông nào à, sánh bằng sông ái <clears throat> đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 251 À, kính trân cô tu nữ như pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 251 à, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời toàn thể à, quý bà quý cô tu nữ cùng chư phật tử chúng ta hướng về tam bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học à, phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. <coughs> Arahang samma sambuddho phakawa buddhang phakawantan afiwademi swakato phakawata thammo thammang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami Namaturatanatayasa Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ vi trí tuệ viên mãn, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài là Thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ác sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành như lai sứ, tác như lai sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư phật tử nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt phật pháp tại rung pháp cú kinh nam mô phật pháp tăng tam bảo Yeah, dạ, kính truyền quý vị đã cho biết là âm thanh à, nghe rõ. À, cho thêm một miếng âm thanh. Yeah. Dạ. <clears throat> yeah, dạ, rồi âm thanh đã được tăng thêm kính ờ, bạch chư tôn đức kính thưa bà con ờ, chư phật tử bài học hôm nay chúng ta học ờ, là câu kệ pháp cú số 51 câu kệ này nằm trong phẩm má lóc quát gá phẩm cấu quế được đức thế tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại chê táo ná đề cập đến năm cận sự nam <coughs> năm cận sự nam hay là năm người nam năm người đàn ông ừ. à, năm <coughs> một lần nữa năm người cận sự này cận sự nam này à, muốn đi nghe pháp cho nên đó họ mới uh, rủ nhau đến chùa đảnh để đức thế tôn rồi uh, ngồi xuống uh, để mà nghe pháp à, thì uh, xin thưa với quý vị khi mà đức thế tôn ngài uh, thuyết pháp cho ai nghe đó đó à, thì không phải vì cái quyền quy à, vì cái danh vọng vì cái địa vị của người đó à, mà ngài à, thuyết à, theo kiểu đó là pháp à, cao và pháp à, thấp pháp sâu xa pháp à, à, căn bản à, mà ngài à, thuyết pháp đó là vì ngài à, hiểu rõ biết rõ cái căn cơ cá tánh của mỗi mỗi chúng sinh ai cần cái gì à, thì ngài à, cho cái đó ngài cho cái phù hợp với à, cái khả năng của người đó để qua đó, đó người đó có thể à, lãnh hội được à, người đó có thể lãnh hội được à, thì à, năm cái ông à, thiện nam này nè ông à, ngồi à, ông nghe pháp à, ổng ờ, muốn ờ, nghe pháp à, cho nên đó là đức thế tôn ờ, dựa vào cái căn cơ của năm người này nè để mà ngài thuyết pháp à, thì trong khi mà ngài đang giảng pháp tha thao bất tuyệt đó à, thì năm người cận sự nam này nè có những cái biểu hiện trạng thái khác nhau một người đó thì ngủ gục à, một người đó thì dùng cái ngón tay sủi sủi ở dưới đất một người đó thì à, ngồi à, lắc lắc cái cây à, còn một người đó thì ngồi à, nhìn lên trời trong năm người này chỉ có một người đó là ngồi chăm chú lắng nghe đức thế tôn thuyết pháp mà thôi tôn giả ananda đang đứng hầu quạt đức thế tôn ờ, thấy những cái hành động những cái việc làm của các cái ông cận sự nam này thì bắt đầu đó mới hỏi đức thế tôn à, bạch ngài ngài thuyết pháp các cái người này nghe à, khi mà ngài thuyết pháp đó ví như là sấm sét ở trong một cái trận mưa to vậy đó à, vậy đó mà họ lại có những cái hành động vậy vậy vậy vậy đó trong khi ngài thuyết pháp à, cái uh, đức thế tôn ngài nói uh, để anh đa ngươi không có biết gì về các cái ờ, cận sự này phải không à, thì tôn giả Nanda mới đáp là bạch à, ngài con không có biết Đức Thế Tôn ngài mới giải thích <coughs> ngài giải thích ờ, tại sao có những cái hiện tượng lạ lạ vậy đó à, thì ngài nói ra trong ờ, những cái ông cận sự nam này nè cái ông mà ngồi ngủ gục ngủ gục đó à, thì đã từng là loài rắn à, đã từng là con rắn à, trong 500 kiếp liền à, và mỗi mỗi kiếp đó, à, thì vì là rắn gì đó cho nên sinh ra đó là thích ngủ à, sinh ra thích ngủ à, bây giờ ông ta đó do cái thường tận đó cho nên cũng vẫn cứ mê ngủ như vậy à, không có bất kỳ một cái tiếng nói nào dù cho đó là pháp giống như sấm sét cũng không có lọt vào tai của ông ta đâu cái ờ, tôn giả Ananda mới uh, xin ờ, Đức Thế Tôn uh, giải thích uh, rõ ràng về cái uh, uh, uh, tiền nghiệp của cái ông này. Uh, tôn giả Ananda hỏi uh, chứ uh, chẳng lẽ đó là ông ta cứ sanh lậm rắn uh, suốt hoài hoài vậy sao? Uh, có bị gián đoạn gì không? À, cái Đức Thế Tôn mới trả lời nói nè Ananda, à, có khi đó à, ông được sanh làm người à, có khi đó ông được sanh làm chư thiên à, có khi đó sanh làm long vương à, vân vân à, nhưng mà à, cái sự sanh ra rồi chết đi sanh ra rồi chết đi đó đó à, không biết bao nhiêu à, mà kể cho hết đầu à, không có xác định được cái số lượng à, nhưng mà trong 500 kiếp liên tục 500 kiếp liền đó à, thì cái ông thiện nam đó đã sanh làm rắn à, và cứ mê ngủ như vậy cho đến cái kiếp này nè do cái thường cận đó thành ra vẫn còn mê ngủ vậy còn cái người mà dùng cái tay sủi sủi ở dưới đất đó à, thì người đó đã, đã sanh làm cái con trùng à, trong 500 kiếp liền con trùng đó thì cứ lo đào đất mãi vậy thôi cho nên do cái thường cận đó, đó mà thành ra có cái hành động việc làm giống vậy à, bây giờ ông ta đó cũng vẫn cứ lo sủi đất như vậy dầu cho à, pháp của như lai có giống như sấm sét đó thì cũng không có lọt vào tay của ông ta được cái ông mà ngồi lắc cái cây đó à, thì đã từng là con khỉ à, liên tục 500 kiếp à, vì cái thói quen thường cận đó đó cho nên ông ta cứ à, lo lắc cái cây à, chứ không có lo à, nghe pháp từ nơi như lai ông bà la môn ha, nhìn trời đó là do đã từng là nhà thiên văn trọn 500 kiếp liên tục ừ. giờ đây do cái thường cận thói quen đó, đó à, cho nên cứ nhìn ngồi lên trên trời vậy à, tiếng nói của như lai có như sấm sét thì cũng không có lọt vào tai của ông ta à, riêng cái gì bà la môn mà đang ngồi chăm chú kính cẩn à, thì đã từng là à, làm một vị bà la môn à, trong 500 kiếp liền trì tụng tam phệ đà à, chuyên việc tham thiền niệm chú à, do cái thói quen cái thường cận đó đó à, cho nên bây giờ đó cũng kính cẩn nghe pháp à, giống như là đang à, niệm chú vậy giải thích vậy xong tôn giả Nanda mới hỏi tiếp bạch ngài pháp của ngài tức giống như là banh da nè xẻ thịt nè thấu tận xương tủy à, tại sao trong cái trong khi mà ngài đang thuyết pháp vậy đó à, thì mấy cái ông này ông không có chịu à, chăm chú lắng nghe thì đức thế tôn ngài mới à, hỏi lại ngài nói à, nè nanda ngươi nghĩ rằng pháp của như lai thuyết đó dễ nghe lắm sao dễ tin nổi lắm sao cái tôn giả Ananda mới trả lời bạch ngài à, pháp của ngài đó đúng à, bạch ngài à, ngài cho rằng đó à, pháp ấy đó à, thật sự khó lãnh hội phải không à, cái đức thế tôn ngài nói khó chứ sao dễ được à, cái tôn giả Ananda mới hỏi tiếp tại sao vậy bạch ngài cái đức phật ngài mới giải thích <clears throat> này anna những chúng sinh này đã trải qua vô số à, trăm ngàn kiếp trái đất dạ, trăm ngàn kiếp trái đất với nha xin thú vị chứ không có phải là trăm ngàn kiếp ờ, con người đâu à, đã trải qua vô số trăm ngàn kiếp trái đất mình hiểu vô số trăm ngàn kiếp trái đất tức có nghĩa đó là gì mình không có biết à, được bao nhiêu trăm ngàn bao nhiêu ờ, triệu ngàn bao nhiêu tỷ ngàn ờ, kiếp trái đất đâu à, và à, trong chừng ấy đó à, cái thời gian thì những người này nè chưa từng nghe tiếng đức phật đức pháp đức tăng ừ. cho nên bây giờ đó à, không thể nào nghe được pháp à, của như lai thuyết đạo à, nói vậy có nghĩa đó là ha, mình à, có thể hiểu rộng ra đó xin thú vị à, như là mấy cái loài mà rắn nè rít nè ha, kiến nè mũi nè à, gián nè ha à, những cái loài đó đó à, bị tái sinh làm cái loài đó, đó chúng ta hiểu đó là ôi thôi ha, cứ ở cái loài đó đó là liên tục liên tục lâu ơi là lâu à, và khi ở cái loài đó đó thì ha, dầu cho bây giờ cũng có ờ, sư thầy rồi nè ha cũng nhắc đến cái từ Phật mà nhắc đến từ pháp nhắc đến từ tăng nè nhưng mà những cái loài đó đó đâu có nghe được à, đâu có ý thức được đâu có nhận thức được thì xem như là gì không có nghe đến mấy cái từ này à, mà mình hiểu rộng ra là gì là không có nghe được pháp à, giác ngộ giải thoát à, mà mình nói cụ thể tí đó à, là không nghe không hiểu không tin không có thực hành hay là không liên quan không dính giáp gì đó 37 pháp trợ giác ngộ cả suốt một cái thời gian dài vậy đó à, thì là giống kiểu ha những cái hạng chúng sinh đó đó là không có quen biết không có bà con không có thân thiết gì với 37 pháp trợ đạo cả thành ra giờ gặp 37 pháp trợ đạo đó đó theo quý vị đó là có phải là 37 ờ, pháp trợ đạo đó đó ờ, như là người xa lạ đối với những cái chúng sinh này không ờ, thành ra đó ở đây chúng tôi xin được đóng mặt mơn mà <clears throat> trong những cái lần mà chúng tôi giảng pháp đó có trình bày đến đến với bà con nếu chúng ta không có tạo cái nhân duyên duyên nhân duyên hay điều kiện liên quan đến chùa chiền liên quan đến chùa chiền à, thì sau này những cái gì mà liên quan đến chùa chiền à, thì đối với chúng ta rất là xa lạ dạ, đối với chúng ta rất là xa lạ à, và những cái gì mà liên quan đến chùa chiền đó, đó thì à, mình hiểu gần gần gần gần hơn tí nữa đó thì là liên quan đến Phật này à, liên quan đến chánh pháp này, liên quan đến thánh chúng đó à, mà mình có gần gũi có thân thiết là có trao dồi là có thực tập theo đó à, thì đời sau kiếp khác mình ờ, gặp Phật đó thì giữa Phật với mình mới có sự quen biết à, mình gặp chánh pháp đó thì là giữa chánh pháp với mình mới có sự quen biết à, mình gặp thánh chúng đó, thì giữa thánh chúng với mình mới có sự quen biết à, chứ còn không đó thì là à, Phật là Phật mà mình là mình à, pháp là pháp mà mình là mình à, thánh chúng là thánh chúng mà mình là mình không có à, dây mơ rễ mái gì cả và như vậy đó thì không gặp Phật mà ha không thân cận Phật mà không gặp pháp không thân cận pháp không gặp thánh chúng không thân cận thánh chúng đó thì mình cứ phải bị lăn trôi ở trong sáu đường và ba cõi mãi mãi nhá yeah, mãi mãi à, nói vậy xong cái à, đó, đó là phần đóng mặt của chúng tôi ha. nói vậy xong cái đức thế tôn này mới nói tiếp à, trong vòng luân hồi vô thủy đó, những cái chúng sinh này nè thường nghe à, những cái ngôn ngữ à, của các cái loài thú à, dưới mọi hình thức à, như là con trùng đó à, thì nó thân cận gần gũi với con trùng thôi à, thành ra đó là nó giao du nó tiếp xúc với con trùng thôi à, con khỉ thì cũng giao du tiếp xúc với con khỉ con rắn thì giao du tiếp xúc với con rắn thôi vân vân à, bởi vậy đó mà họ quen la cà tại những nơi mà người ta nè à, như là à, thích uh, vui chơi nè thích ăn uống nè thích uh, nhảy múa nè thích uh, đấm đá nè thích uh, hơn thua nè thích cắn xé nè vân vân à, từ cái chỗ đó đó mà không thể nào nghe lãnh hội pháp được như tôn giả anh đa mới hỏi tiếp nói bạch ngài tại cớ làm sao đó mà không thể lãnh pháp vậy không thể nghe được pháp vậy à, cái đức thế tôn ngày dạy ngày nói nè nên ra không thể nghe được pháp đó là gì tham nhiễm ra gác vì sân hận nè đô sát và vì si mê nè mù hát à. cái ngài mới dạy tiếp không có lửa nào à, bằng lửa tham à, rồi là gì không có cái sự cố chấp nào bằng sân hận không có cái lưới nào bằng lưới si mê và không có cái dòng sông nào bằng dòng sông a. nói vậy xong ngài mới thuyết lên câu kệ nathi ra gã sam mồ ác ghi nathi đồ sa sam mồ gã hồ nathi mồ ha sam măng trà lằng nắp thị tàn hà sạ mà nạ đi và câu kệ này được ngài hòa thượng à, thích minh châu dịch kệ thơ năm chữ lửa nào bằng lửa tham chấp nào bằng sân hận lưới nào bằng lưới si sông nào bằng sông ái còn ngài hòa thượng giới đức thì dịch là lửa tham ghê lắm ai ơi sân hận cũng vậy đốt người đốt ta lưới nào bằng lưới sima à, sima sima này nghe giống cái sima mình kiết giới sima quá xin thú vị ha lưới nào bằng lưới sime ha à, mà sở dĩ đây là sima đó là vì à, làm thơ đó ta thành ra phải là ma à, chữ sima này mình dễ hiểu lầm lắm đấy quý vị ha sime nha sông nào sánh được ái hà dòng sông và dạ, rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa ha, à, thì đây là ba cái bản dịch ba phần tham khảo để chúng ta hiểu được à, cái câu kệ Bali này ra làm sao dạ. thì à, sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết uh, à, dứt cái câu kệ này này xin thưa gì à, cái câu kệ này đó chúng ta hiểu à, đối tượng Đức Thế Tôn ngài thuyết lại à à, là tôn giả Ananda qua ha, những cái thắc mắc của tôn giả Ananda cho nên Đức Thế Tôn lại mới thuyết à, nhưng mà trước mặt Đức Thế Tôn là có năm ông uh, cận sự nam đang ngồi nghe pháp đó thú vị à, thì thành ra đó mình hiểu à, năm ông cận sự nam đó cũng là đối tượng trực tiếp luôn và những ai ha à, mà sau này hoặc là ngay lúc đó hoặc là sau này nghe được đó ha, à, thì đều là đối tượng cả sau khi đức thế tôn ngài thuyết dứt cái câu kệ này đó thì à, cái ông à, thiện nam mà ngồi à, chăm chú lắng nghe pháp đó, tiền nghiệp là ông bà la môn đó sư tu gì ông bà la môn uh, nghiên cứu tam phệ đà đó rồi là ngồi uh, trì tụng tam phệ đà đó uh, cái ông này chứng đắc được đạo quả tu đầu quả à, và dĩ nhiên à, mình hiểu thời kỳ Đức Phật mà ngài à, xuất hiện ở à, trên thế gian đó ha thì ngoài chúng sinh hữu hình ra còn vô số chúng sinh vô hình nữa cho nên mỗi mỗi khi đó mà ngài mở kim khẩu đó thì không phải chỉ có người hữu hình nghe mà còn có người vô hình nghe nữa yeah, dạ, còn có người vô hình nghe nữa người hữu hình là đối tượng trực tiếp đó người vô hình đó cũng là đối tượng trực tiếp nhưng mà vì mình không thấy thành ra mình có thể nói là đối tượng gián tiếp à, người vô hình ở đây đó là có thể là phạm thiên có thể là chư thiên à, thì à, có rất là đông à, chúng sinh cũng ân triêm lợi lạc từ cái câu kệ này à, vậy thì à, à, sau khi mà à, chúng ta đã nghe ha, à, chiếc nghĩa từ vận việc dịch văn xuôi của câu kệ này nè rồi nghe xong duyên sự à, thì cái câu kệ này nè à, đức thế tôn ngài dạy cho chúng ta về cái gì à, xin thưa với bà con câu kệ này đức thế tôn à, ngài à, đưa ra năm cái so sánh à, xin lỗi bốn cái so sánh à, ngài đưa ra bốn cái so sánh à, cái so sánh thứ nhất đó là lửa với là tham nhiễm à, so sánh thứ hai đó à, là sự cố chấp cứng đầu à, với là sân hận so sánh thứ ba đó À, là lưới à, với là xi cái so sánh thứ tư đó là dòng sông với là khát ái à, so sánh để cho chúng ta thấy được à, cái sự à, nguy hại đó. nguy hại nè nguy hiểm nè về lâu về dài à, của các cái pháp này à, các cái pháp này là ra gã nè đồ xa nè mô hạ nè, rồi là tanh hạ à, bây giờ chúng tôi cùng với quý vị chúng ta cùng nhau ha, tìm hiểu à, ý nghĩa à, mỗi mỗi pháp này à, để thấy cái mức độ nguy hại của nó ra làm sao từ chỗ đó mà bản thân của mỗi mỗi người chúng ta đó à, thấy ra được cái sự sợ hãi khi à, ở trong thân ngũ quẩn này nè ở trong mình đây nè à, có cái có các cái pháp tính này à, thấy vậy cái à, mình mới phải uh, từ bỏ nó từ từ à, xin thưa à, mình không thể nào đun một cái đó là mình có thể từ bỏ được đâu xin quý vị à, thành ra mình phải tập có tập đó à, thì mình mới bỏ nó từ từ được mà mình không có tập đó thì là nó vẫn cứ nguyên vậy đó à, mà đôi khi đó nó còn lớn mạnh hơn nữa à, muốn à, từ bỏ nó à, thì mình cũng phải biết nó ra làm sao à, cái mức độ nguy hại của nó như thế nào thì bây giờ chúng tôi cùng với quý vị à, chúng ta cùng nhau tìm hiểu à, ra gá là gì à, và cái mức độ nguy hại của nó ra làm sao à, thì cái chữ ra gá ở đây lúc nãy chiếc nghĩa từ vựng chúng tôi nói với quý vị đây là cấp độ cao nhất à, của tham cái ờ, nhẹ nhẹ của tham đó là tanh tha tham à, nhẹ nhẹ của cái chữ ờ, tham là gì xin thú vị lô pháp à, lô pháp là tham lô pháp đồ xã mô hạ à, lô pháp mù lá lô sát mù lá mà rồi là mô hát mù lá là căng tham căng sân căng si nè à, căng tham nó thì nó phát triển lên thành pháp tham căng sân thì nó phát triển lên thành pháp sân căng si nó phát triển lên thành pháp si à, và ba căn này nó hình thành nên nó phát triển nên tất cả các pháp bất thiện tất cả các pháp bất thiện à, thì cái chữ ra gá này nè là cũng từ à, cái mô à, cái lô phá mà nó phát triển lên à, tăng ha cũng vậy à, nhưng mà chữ ra gá này là phát triển đến cái mức độ gọi là mạnh ha, từ ra từ ra gá này đó có thể dẫn đến đó là tham ác ha, là cận kề cận kề kế bên đó. À, thành ra chữ ra gá này nè ha, à, các à, ngài mới dịch đó là tham nhiễm à, tức là mình thích ha mình à, dính mắt nè mình quyến luyến nè mà đến cái mức độ đó là nhiễm là ghiền nè là mê yeah, dạ, là ghiền là mê à, thì khi nào đó mà cái tâm trạng của mình tâm thái của mình đã đạt đến chỗ này nè thì bây giờ đó à, cái tham nhiễm này nè nó mới giống như lửa vậy đó dạ yeah, nó mới giống như lửa vậy đó đó thì lửa là sao sinh thú gì? đốt nóng à, lửa nó có tính chất là đốt nóng à, làm cho mình đó là gì buồn chồn đứng ngồi nghiêng à, đứng ngồi nghiêng đó thì một khi đó mà mình đã nhiễm mình đã mê một cái gì rồi đó mình đã ghiền một cái gì rồi đó, đó mà không được thỏa mãn đó thì thú vị cũng uh, bồn chồn cũng khó chịu cũng đứng ngồi không yên vậy đó cũng ngóng cũng trông, cũng chờ cũng đợi đó thì uh, các cái biểu hiện đó đó xin thưa quý vị đó ha có phải là ở trong lòng của mình đang bị đốt không à, đang bị đốt à, chúng tôi mới ví dụ ha ví dụ các cái câu chuyện này để chúng ta thấy À, có một cái câu chuyện ông vua Basenadi ông à, à, cái người vợ của một cái à, anh à, anh chàng giữ giữ cửa anh chàng giữ cửa có cái cô vợ đẹp Ờ, vua đó nhìn cổ một cái có thể nói đó là bị tiếng sét ác tịch liền à, vua mê mẩn à, vua say đắm cái cô đó, đó nếu mà không có cái cô đó, đó là có thể như đó là vua chết được à, thì bây giờ vua mới tìm cách đó là để uh, xua đuổi anh này hoặc là để uh, giết anh này đi để mà có được cái cô này à, cho nên đó là vua mới sai anh đi đi làm một cái công chuyện ra khỏi ngoài thành à, và khi mà làm cái công chuyện này là thì anh này đó à, không thể nào đó ha mà có thể về kịp vào thời gian à, thì à, anh này mà không có về kịp thời gian thì nghiễm nhiên ha, vua sẽ chiếm được cái cô vợ này à, cho nên nguyên cả cái à, đêm đó đó à, vua không có tài nào mà ngủ được đó, cứ nhắm mắt một cái đó là nhìn, ờ, thấy cái hình ảnh của cái cô này à, cho nên là gì à, cứ uh, buồn chồn à, đứng ngồi không yên nằm xuống đó thì trằn đọc nè lăn qua nè lăn về nè à, à, như có lửa nó đốt nó thiêu ở trong lòng vậy. À, thì tại, tại sao có những cái hiện tượng này ạ à? đó là gì vua mê gái xin thú vị à, mình nói theo cái từ thông thường đó à, là vua vua mê gái đó thì mấy gái đây là ra gá đó thì ra gá này nè có phải đó được sánh bằng với lửa không à, sánh bằng với lửa à, nhưng mà xin thưa quý vị đó ha chữ ra gá này ha còn nóng hơn lửa giờ dạ, nóng hơn lửa cho nên đó, cái câu này mới là gì nắp thiết ra cả xăm mù ạt ghi là không có cái lửa nào mà sánh bằng lửa tham nhiễm do lửa tham nhiễm à, thì chúng tôi kể quý, cái gì nghe cái câu chuyện đó quý vị thấy đó ha cái à, mê gái đó là một cái loại lửa rồi đó à, thì từ cái mê gái bắt đầu mình mới hiểu rộng nó ra mình mê bất kỳ một cái gì à, mê gái mê trai nè mê ăn nè mê ngủ nè như trong cái câu chuyện này có à, cái à, một cận sự nam đó tiền nghiệp là con rắn thích ngủ đó thì mê ngủ mà mê ha bất kỳ một cái gì đó cũng đều là lửa à, ở đây đức thế tôn ngày dạy không có lửa nào sánh bằng lửa tham bây giờ chúng tôi mới lại à, chứng minh ha để bà con chúng ta thấy ở trong tương kinh mà bà con chúng ta học nhiều đó ha thì chúng ta sẽ bắt gặp ờ, những cái đoạn mà đức thế tôn này dạy à, cho các cái vị ờ, tỳ kheo đó người tu đó à, là thà ôm một sắc một thân một thanh sắc nóng à, chớ đừng có ôm nữ bà la môn à, hoặc gì thà ăn à, thanh sắc nóng chớ đừng có tham ăn chớ dạ, chớ đừng có tham ăn à, thì theo bà con chứ cái thanh sắc nóng đó có phải là lửa không dạ lửa đó à, lửa lửa lửa nó nóng còn kinh khủng nữa đó à, nhưng mà à, đức thế tôn ngài nói là gì ôm cái thanh sắc đó, đó. À, còn đỡ hơn đó là à, tham gái tham trai à, mê gái mê trai à, ôm cái thanh sắc đó, đó còn hơn là gì mê ăn mê ngủ yeah. Dạ. à, ôm cái thanh sắc đó thà ôm cái thanh sắc đó chớ đừng ha. có mê ăn mê ngủ mê gái mê trai mê uống rượu mê đánh bài à, mê ghiền xì ke ma túy à, vậy thì từ cái chỗ này mình mới thấy là mình mà bị rơi vô cái mê cái ghiền cái nghiện đó đó thì nó nguy hại hơn là lửa nó đốt nóng mình tại sao vì lửa đốt nóng mình đó thì theo quý vị là gì mình bị bỏng này, thậm chí nếu mà chết đó, thì mình chết con kiếp này thôi à, chứ còn nếu mà mình bị mê bị nhiễm bị ghiền vậy đó à, thì mình không biết bao nhiêu kiếp à, giống như là cái gì cái con rắn đó nó mê ngủ cái thành ra là gì nó mới bị ha à, lăn trôi nữa, chìm đắm ở trong 500 kiếp liền làm con rắn đó thì theo bà con là làm con rắn đó khổ sở không khổ sở đó, khổ sở gấp dạng gấp ngang lần làm người à, chúng ta thấy à, à, lửa tham nhiễm đó à, nóng hơn à, lửa thông thường là như vậy đó Bây giờ tới cái uh, câu ờ, so sánh thứ hai nát thí đô sẽ sâm mù ra hồ ờ, là không có cái sự cố chấp nào bằng sự sân hận à, <clears throat> sự sân sân hận này nè nó biểu hiện ra ở rất là nhiều cái trạng thái cách thức à, buồn phiền cũng là sân hận nè à, khó chịu bực bội cũng là sân hận nè à, tức tối nè à, đánh đập nè cũng là sân hận nè đâm chém giết người ta cũng là sân hận nè à, nhưng mà xin thưa thú gì à, cứng đầu khó dạy nè cũng là sân hận à, cứng đầu khó dạy cố chấp cũng là sân hận dạ, cũng là sân hận à, vậy thì cái cứng đầu khó dạy này nè là một mảng thôi một khía cạnh biểu hiện của cái sự sân hận thôi còn cái sự sân hận đó nó biểu hiện rộng à, nó biểu hiện đa dạng vậy và dạ, nó biểu hiện đa dạng vậy đó à, thế sự sự cấn đầu à, có có dạy này ha à, biểu hiện qua cái câu chuyện của tỳ kheo à, Channa xin thú gì à, tỳ kheo Channa kể công à, là đưa Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đi tu rồi thành đạo đó à, cho nên à, ai nói gì cũng nghe dạy gì cũng nghe đó. thì đây à, là cái biểu hiện của cái sự uh, cố chấp cứng đầu có dài à, hoặc như là cái ông uh, à, quan uh, à, cẩn thận của uh, vua Pasenadi đó à, khi mà thấy uh, tôn giả uh, Mahakachayana uh, từ bên ngoài đi vô mà gặp cái vũng nước đó, rồi do cái thường cận của ngài cho nên ngài đi ngài nhảy đó. À, cái uh, ông này ông nói đó uh, người tu hành gì đâu giống như con khỉ vậy đó à, thì đức thế tôn đó, à, ngài mới nói à, cái ông à, thiện nam này nè à, xin lỗi cái ông cận thần này ha sau khi mà ông chết ông sẽ làm à, con à, khỉ nếu ông này đó mà không có chịu à, sám hối đối với tôn giả ma ca chanh nha đó à, nhưng mà do cái tính cứng đầu của ông này nè ông nghĩ mình là quan à, giờ đi sám hối thì nó quê cứng đầu có bảo có dạy vậy nè ông chấp nhận sau khi chết thành con khỉ à, thì cái cứng đầu khó giải này đó là cái biểu hiện của cái sự sân đấy xin thú vị à, nhưng mà chúng ta thấy cái sự sân này ha cái cao nhất của sân là gì là giết hại à, là phá phát à, trong ngũ nghịch đại tội đó à, sân hận này ha giết cha nè giết mẹ nè giết a la hán nè làm thân phật chảy máu à, bốn trong năm ngũ nghịch đại tội săn hàng này có thể làm được đó, từ cái chỗ đó mình mới thấy là gì à, cái sự cứng đầu ha à, cố chấp đó đó không có sánh bằng không có ngang bằng được à, cái sự sân hận đâu sự sân hận rộng rãi hơn à, rồi nè ha à, cái chữ cái há này còn hiểu ở một cái nghĩa khác nữa đó là sự à, cột chặt hay kết chặt thì cột chặt hay kết chặt ở đây đó mình hiểu là gì cột chặt kết chặt theo kiểu ờ, quan trái đó à, cái quan trái này xin thưa quý vị ha cũng cột chặt cũng kết chặt cũng khiến cho mình uh, khổ nhiều lắm à, ví dụ như là cái uh, câu chuyện mà cái con dạ xoa nó hóa thành uh, cái con bò đó à, rồi nó hút chết nè à, à, ông uh, vua uh, lương thiện giác cùi nè à, hút chết à, à, du sĩ bay giá nè à, thì tại sao hút chết vậy là vì do nó có cột chặt chặt kết chặt quan trái đối với những cái vị này trong đời sư kiếp trước nó đã từng làm một cô ký nữ rồi mấy người kia đó là dân thái quá à, hay là như à, cái câu chuyện con dạ xoa với cô tiểu thư đó đó là hai người này đó ờ, có ờ, đời xưa kiếp trước đã từng là vợ lớn ờ, vợ nhỏ à, vâng vâng à, thì cái cột chặt kết chặt theo kiểu quan trái này nè đây cũng là một khía cạnh biểu hiện cái sự sân hận à, của cái sự sân hận à, thành ra đó à, dù mình giải nghĩa cái chữ cái hô này theo ở khía cạnh nghĩa nào cứng đầu khó dại hoặc là kết chặt cột chặt theo kiểu quan trái đó thì cũng chỉ là một phần là một mảng biểu hiện của cái sự sân hận thôi do đó đó ở đây à, đức thế tôn đã mới dạy là không có cái sự cố chấp à, nào bằng cái sự sân hận cả à, sự sân hận nó biểu hiện ra rất là đa dạng à, rất là nhiều khía cạnh tới à, câu thứ ba nắp thêm mô ha sa măng trà lăng à, không có loại lưới nào mà bằng lưới si mê à, thì lưới ở đây nè ha, bà con chúng ta à, có nghiên cứu đọc kinh à, trung bộ đó à, thì ở trong đó có cái bài kinh gọi là Brahmacha La à, là kinh à, phạm vọng á xin thú gì phạm vọng à, kinh phạm vọng à, thì cái lưới đó, đó à, được chỉ cho cái lưới tà kiến à, chỉ cho cái lưới tà kiến à, thì cái lưới tà kiến đó mình hiểu theo cái uh, nghĩa bóng ha rồi bây giờ mới trở lại theo cái nghĩa đen này lưới ha, làm tôi dùng ha, hồi nãy chúng tôi chính nghĩa từ vẫn có nói đó để đánh uh, bắt cá nè à, lưới để người ta à, bẫy uh, chim nè thì uh, xin thưa quý vị đó à, dù cho cái lưới đó nó có to cỡ nào đi nữa thì nó cũng đâu có bao trùm được bao nhiêu à, ví dụ như đó là lưới để người ta dăng uh, bóng đá hay ta nít gì đó à, thì nhiều lắm là chừng uh, chục ngàn mét vuông dạ, chục ngàn mét vuông là, là là nhiều rồi đó thì cái sự bao trùm à, của cái lưới theo nghĩa đen đó nó có giới hạn vậy à, rồi cái lưới tà kiến đó, thì bao trùm nhiều xin thú vị nhiều ha nhiều lắm á à, đối với chúng sinh đó chỉ có hai cơ sở dựa vào để mà sống thôi một à, là dựa trên cái cơ sở của tà kiến nếu ai dựa trên cái cơ sở của tà kiến để dẫn đến có thân hành cẩu hành ý hành à, thì người đó sau khi thân ngoại mạng chung bị đọa những ai dựa trên cái cơ sở của chánh kiến để có thân hành khẩu hành ý hành thì người đó sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên và sanh ra à, sanh lên sanh lên tức là sanh lên từ cõi người trở lên và sanh ra là ra khỏi tam giới này à, có hai loại loại lưới vậy à, nhưng mà xin thưa quý vị trong hai cái loại lưới đó đó à, thì có một cái loại lưới bao trùm luôn cả hai loại lưới đó đó là lưới si mê trong tất cả các pháp bất thiện pháp pháp nào cũng đều có sở hữu si phần dạ đều có sở hữu si phần à, và trong bất thiện pháp là thiện pháp nè mình nói cụ thể đó là gì à, trong phúc hành nè phi phúc hành nè bất động hành nè đều phải do duyên vô minh vô minh duyên cả hai thứ gì à, vô minh duyên cho phi phúc hành nè vô minh duyên cho phúc hành nè vô minh duyên cho bất động hạnh đá à, thì từ cái chỗ đó đó chúng ta thấy đó, có phải là là lưới vô minh à, lưới si đó à, nó bao trùm hết không không phải nó bao trùm ở trong pháp bất thiện đâu mà nó còn trùm sang luôn pháp thiện nữa đó. À, từ chỗ đó à, mình mới thấy đó nát thí mồ hạ sa mà à, sa mằng trà lăng không có cái loại lưới nào à, mà nó có thể bao trùm được giống như là lưới si mê thứ tư nắp thế tan ha sama nó đi không có cái dòng sông nào bằng dòng sông ái à, xong à, bà con chúng ta ha đọc uh, sử này ha rồi quan sát nhìn thấy này ha như là ở uh, châu Á mình có dòng sông Mekong đó thì chảy qua rất là nhiều nước ha. À, rồi là ở bên uh, châu Mỹ Nam Mỹ đó có dòng sông Amazon nè nó chảy qua rất là nhiều nước nè mà mình thấy đó Ờ, đâu có cái dòng sông nào mà chảy lấn sân từ ờ, châu này sang tới châu khác đâu giả sử như thế có đi thì nó cũng thể lấn sân được hết nguyên cả cái quả địa cầu này giá nó không có trôi chảy được hết quả quả địa cầu này và rồi nữa nè thì theo bà con chứ có khi nào mà có cái dòng sông nào đó đó ha à, nó cứ đầy mãi không không có à, rồi có lúc đó nó sẽ bị vơi đi à, nó có lúc nó bị khô cạn đi đó, một à, xong ở đời đó ở thế gian mà có khi nó bị cô cạn đi thứ hai nữa đó là nó trôi chảy đó có giới hạn đó cho nó muốn đi đâu đi à, nhưng có một cái dòng sông ha không bao giờ khô cạn và có một cái dòng sông này ha nó đưa đi đến tận cùng không có cái điểm dừng đó là dòng sông ai à, theo bà con chứ à, lòng tham của con người đó thì có túi thì không có túi à, sự khác ái đó Ờ, có khi nào đó mà không có có khi nào hết khác không xin thưa ha phàm phu luôn luôn khác luôn luôn thèm muốn không bao giờ khô cạn nhớ dạ, là không bao giờ khô cạn chỉ có thánh rồi ha thì mới khô nhớ dạ, chỉ có thánh mới khô thành ra cái chữ thanh ha này bây giờ là khác ái này là luôn luôn luôn luôn khác luôn luôn cao khác luôn luôn thèm thèm muốn luôn luôn đó là thèm thuộc đó ờ, là không bao giờ khô cạn thứ hai nữa nè cái này mình chia ra có ba à, chia theo ở trong uh, tứ diệu đế cũng được hoặc là chia theo uh, ở trong uh, vi pháp cũng được à, chia theo trong uh, tứ diệu đế đó à, là pháp uh, kama tanh ha pháp quá tanh ha quý pháp quá tanh ha tức là dục ái hữu ái và phi hữu ái nè còn nếu mà thi chia theo ở trong uh, tạng a tỳ đàm đó là gì uh, kama tanh ha nè rồi là rupa tanha nè à, rồi là arupa tanha là ái sắc ái vô sắc à, như là ái dục ái sắc ái vô sắc ái sắc đó, đó là nó trôi à, ái dục đó là nó trôi chảy ở trong cõi dục à, đi khắp ngang hang cùng ngõ hẻm ở trong cõi dục ái sắc đó thì là nó trôi khắp ở trong cõi sắc đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong cõi sắc ái vô sắc là nó trôi khắp trong hang cùng ngõ hẻm ở cõi vô sắc còn nếu như mà mình nói theo uh, ờ, kama tanh ha quý pháp quát tanh ha rồi áp phí quát áp phí tanh ha đó à, thì cái pháp quát tanh ha đó sư thú gì à, là ái hữu á ái hữu tức có nghĩa là gì à, là mong muốn là, là ước muốn sanh hữu đó. thì sanh hữu đó là tới sáu loại lẫn à, và cấp ở ba cõi giá khắp ở ba cõi như vậy thì mình thấy đó ha cái dòng sông ái này ha có chỗ nào à, ở trong tam giới này đó mà dòng sông ái này không chảy đến ông sư thú gì chạy đến hết giá chảy đến hết à, thành ra ha mình hiểu nè cái dòng sông ái đó thứ nhất không bao giờ cô cạn đó là không bao giờ đó là hết thèm thuộc hết khao khát thứ hai là nó cứ trôi mãi ở trong ba cõi sáu đường vậy đó không có cái điểm dừng từ cái chỗ đó à, đức thế tôn làm như vậy mà samana đi không có cái dòng sông nào mà bằng dòng sông ái cả. Ê, từ cái chỗ mà chúng tôi giảng giải vậy bà con thấy ha, raga nè, đồ sa nè, mồ hạ ha nè à, có phải là quá ư là nguy hại không à, thấy ra nó là nguy hại vậy mình có cái sự sợ hãi thì từ chỗ đó cố gắng từ bỏ nó dần dần đi à, từ bỏ nó dần dần đi thì mình sẽ hết bị nguy hại à, ước mong tất cả chúng ta đều không còn sự nguy hại các cái sự nguy hại ở trong một ngày sớm nhất xin được chấm dứt cái thời gian với đề tài là câu kệ pháp cú số 251 tại đây phước báo phát sanh do sự giảng pháp này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư phật tử mong quý vị hanh thông trong đời sống được tiến hóa trong phật pháp à, phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui nam mô bút tha giá dạ, sa thú sa thú làm hai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 và để đức tuệ đức có trước máy không cho con xin một tín hiệu và vậy là đại đức tuệ đức đã rời rung và con kính thịnh đại minh mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dân bích đến đại đức minh mẫn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 À, sa thú, sa thú lâm than Chúng con kính tri ân Thượng tòa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào luân chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng tấm dân hồi hướng. Gia Đê Hoa Ta Samti Quy Ha Ra Si Ni tu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vô chi ta sót thiên cáp ron thề tha vi hà ram đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bích ca vô